thôn ta ngày ni tự cho nhà người đây phải cho nhà người là cứ mà dù đi lúc đi có bán năng là ở chung cũng mong tự năng cho tranh cũng phải xanh đi không mất đâu không <coughs> trong trong đố tổ này mà lá cái mới có cái chén này. Hai là cái chạm xuống đi, mày gửi đi. Thánh chạm. Ờ. Chỉ cần một một hai mày lừa nữa là nói về ngỏ cả xuống một tí thì rồi. Để đã được là của mai kia đảo lắm luôn muối thiên nó pha muối thì pha nay ngay cả hôn tình kề rong quan cải ni họ vui thì pan có nơi tờ lấy ngay đi à, mang à, thiện hướng ti à, khỏi con ơi mũi cõi đi thường qua nơi đi à sâu quan à ơi đi thôi đi á lê cho à định có na ở đi hậu đi thương kể quái gia thuận con ơi đỡ muộn kể quái gia ơi mà quên tự cho con cho cái nó khắp cũng luôn à ban quan à ơi cô à, ban quan à cụm cho già con nơi mua cả chúng cô luôn dòng pan phượng cụm đoàn tăng cho già quán hỡi đự quỷ mà ăn vào lặng dăng bao à đa con nơi trường mời gia nông tự quê quê dư à ni đông à ni con à ơi cụ má có lũ có nắng con à ơi có tổ chiang con à ơi đó à non thì sợ bữa pa con à ơi công ca thi à răng bữa bộn con à ơi đường à nhà đông nỉ <coughs> tự ma tinh giá lại quán ơi tại trọ nhà huyêu đỗ ma có tách bùng hòa qua con à ơi quanh quan na ơi thượng chi vị nó cũng ngà đô quan na ơi đô chi vị nó cũng ngà nhiêu quan đời đời bây ở cẩm à, cũng luôn quan trò nhà quan này, tự nhà quê ăn cho nó quan đội nhà quê là lại ăn cho hay quan à ơi là lại cầm cưa con à ơi nhà nà bà nhà bữa cơm à em con à ơi bà nhà chúng ao à đang con à nhà con à ơi bữa mà cho nhà tự mà nọ có hào men tay to to to bay lặng quẩn đời phụ dân đến quay mà cái để ngà quăng cho già con đợi thương mười nọ từ ma na mang ngà mù ya kên con na ơi nào đi mọi tha đó thầy con na ơi cho già dạ quê anh quê chính nhà quê con na ơi cho ya ơi ôm tăng tô con na ơi quay đồ à đang ngạc lưng con na ơi cho nhà dạ, yên ngồi chính quy kể nhà nhà dạ đi con à ơi thương à mời anh lanh tôi nhà thanh con à ơi thượng ngã mời ngai nọ nì <coughs> tự quy quy như à ni nông à ni con à ơi trò gia quy là ăn bằng lăng dân à bảo đa con à ơi trò đá cơn nó nó ngà như con ơi đứa cơn nó ngà thương con à ơi con này thứ na cũng có tiên âm tiên à dương con na ơi có lũ cộng chưa có phưa cộng yến con nội nặc có thiên nạc lầm băng tiêu con ơi vỡ trò ra con à ơi đi chữ huy hang con à ơi đi khởi nhà huế ta con à ơi thôi nhà chuỗi nhớ len con à ơi thôi nhà em tên à ổn ngài nợ tử na con có quân có áo mũ mau áo loạn tờ ya con à hơi đỡ măng mau mũ bao qua con à ơi phụ linh quay cây linh vang con à ơi cho ra bà y bữa lăng ya đã con à ơi cho ra với bà mà có chạy rau rấm rau ngoanh rau nga con à ơi hãy tha mà con à ơi từ này ngày à, đi cỡ mà có phụ ca chung cô lô đô con à ba na cho già hư cha mà ngăn mà ngồi con à ơi cha mà nội mà ngư con à chỗ à này ngày à đi nung à đi qua này ngày nọ từ quý quê chứ à đi nung đi con à hơi sự này ngày đi cho cha mới ra này con à ơi phải à cho ya will ya will tự mà ăn à cho cho ông cho khi thì à nào will phụ đến vai à, cái à linh luôn à ra miệng phải tỏ đi con à ơi đỡ mà thượng chỉ cùng đô con à ơi đô chỉ cùng nhiều con à ơi cho ya chẳng phải lo lắng lo liêu cho à hưng cường à cuống nữa con à ơi đưa lấy ngay à ni ăn tí cho cha chín tung tay thiên à tha không muốn nga con à ơi chẳng à mặn phá ngại phương a lang đã nhiều quan à ơi chị cầm ca ngã đều là chân chuyện liền à là cha có tam phút nữa thế mà lú lú cho mình nhỏ nhỏ à chơi được chỗ thì không mà phường nó ở thì nó có bún ปั่นเล็กๆนี่ก่อน cho cho cho cho cho cho cho lên phải khướng cái đấy thôi cái bao phạt đi vậy bao phạt đi vậy mò nhà bao phạt đi vậy đấy có thì nến ạ chịu khổ Điều khó của nằm ngay Đây lên ông, hôm nay ông cho đến mua cái lên này Ông màu lắm đấy Ông Bắn mười nữa Bắn gì đi mà này phải cái lá cái búng nghĩa cái chị thăm cái lá này mình không rồi cái phát bỏ cái này ờ, kiểu này các bạn đấy một ăn mâm nó thì cả đồng hồ thôi ba nhà còn vâng, bao hòn đảo này